Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2021, tức ngày 8 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Thân, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Còn giáp xung ngày Bính Thân hôm nay là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. Còn giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. 1. Tử vi tuổi Tý. Dưới sự giúp sức của tam hợp, người tuổi Tý có năng suất làm việc rất cao, bạn không ngại ngần khi đối diện với khó khăn, thậm chí càng khó khăn, bạn lại càng hăm hở và có khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn, khiến mọi người tin tưởng. Những công việc bạn phụ trách nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, và đây là lý do để bạn đặt nhiều hy vọng vào thời gian tới. Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần tích cực này nhưng đừng nên quá mức kiêu ngạo, dễ để xảy ra lỗi lầm đáng tiếc. Trong chuyện tình cảm, Kim Sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận, bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau và luôn cùng thảo luận mọi vấn đề từ nhỏ đến lớn trong nhà. Bạn tin rằng với sự đồng lòng, hai người có thể vượt qua mọi khó khăn. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, hợi, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu. Thương quan giáng họa, người tuổi sửu có thể bị kẻ khác lợi dụng hoặc chiếm mất công lao. Khi đối diện với tình trạng này, bạn cần phải giữ đầu óc tỉnh táo để đưa ra hướng giải quyết chính xác, không nên để cảm xúc quá bi quan hoặc nóng nảy chi phối hành động. Người làm ăn kinh doanh chứa nên vội vàng đầu tư trong ngày hôm nay mà hãy chờ đợi một thời cơ khác, bởi có thể khoản tiền mà bạn dùng để đầu tư chưa chắc đã đem lại được lợi nhuận như ý muốn, thậm chí bạn còn phải bù thêm tiền lỗ vào đó nữa. Thổ sinh kim, những người còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy thoải mái thể hiện bản thân để mọi người nhận ra sức hấp dẫn của bạn. Bạn có thể gặp được người phù hợp vào chính hôm nay, Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tý sửu, tỵ. 3. Tử vi tuổi dần Dần thân tương xung, người tuổi dần sẽ phải làm việc vô cùng vất vả trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn không nên bi quan hoặc muốn bỏ cuộc vì gần như không nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai. Hãy nghĩ rằng thử thách hôm nay là điều bạn bắt buộc phải vượt qua nếu muốn phát triển. Để tăng hiệu quả làm việc, một khi đã bắt tay vào công việc gì, bản mệnh không nên sao nhãng nghĩ đến những chuyện khác, khiến mình dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Khi có người khác góp ý, bạn cũng nên chú ý tiếp thu. Thiên ấn cho thấy bạn vốn là một người tài giỏi và có kinh nghiệm trong lĩnh vực mình đang phụ trách. Vì vậy, dù hiện tại có không được ai công nhận đi chăng nữa nhưng sớm muộn gì, người ta sẽ nhận ra tài năng của bạn mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ quý nhân phù trợ, tí, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Chính ấn nâng đỡ, người tuổi mão gặp nhiều may mắn trong chuyện thi cử. Bạn có thể chinh phục được những đỉnh cao mà trước nay mình chưa hề nghĩ tới, miễn là bạn đã chuẩn bị sẵn sàng và luôn nghiêm túc trong công việc. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng nhiều khi vẫn còn những suy nghĩ trì trệ, không muốn cố gắng, hài lòng với thực tại. Bạn vẫn còn những khả năng chưa phát huy, vì vậy hãy cố gắng vươn lên nhé. Xem tử vi chính xác nhất 12 con giáp cho biết hôm nay kim khắc mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá hòa hợp. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ. Như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, dần, mùi. năm Tử vi tuổi thìn. Tam hợp giúp sức mà công việc của người tuổi thìn tiến triển tương đối thuận lợi, chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, thậm chí là đáng để người khác ngưỡng mộ. Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế. Dường như bạn đang quá lạnh lùng, không muốn chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Hãy cởi mở với mọi người hơn bởi trao đổi ý kiến cũng là cách hữu hiệu giúp bạn nhận ra thiếu sót và hoàn thành nhiệm vụ. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực mãn là ngày tốt, phù hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự, vì vậy, người làm ăn kinh doanh có thể thực hiện công việc này vào vào ngày hôm nay, tận dụng thời điểm vàng để gặp nhiều may mắn. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ rất thông minh, nhanh trí trong ngày hôm nay. Nhị hợp phù trợ, bạn nhanh chóng nắm bắt được gốc rễ vấn đề dù vấn đề ấy có hoàn toàn mới mẻ đi chăng nữa. Đồng thời, bạn cũng là người khiêm tốn, chịu khó thu ý kiến đóng góp, trong cuộc sống, có thể bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác, tuy nhiên không phải ai cũng biết ơn bạn vì điều đó. Vì thế, một khi đã quyết định giúp đỡ ai thì hãy cứ vô tư, đừng so đo thiệt hơn để tránh ảnh hưởng tâm trạng. Hỏa khắc kim, mối quan hệ gia đình của bạn mệnh không mấy êm ấm. Vợ chồng bạn có thể chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng với nhau. Hãy nhanh chóng giải quyết những khúc mắc đang tồn tại, đừng để tình cảm đối bên phai nhạt. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Ngọ, Mùi. 7. Tử vi tuổi Ngọ Hỏa khắc kim, người tuổi ngọ cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc hoặc sở thích. Có thể bạn đang quá vô tâm và dồn hết trách nhiệm cho nửa kia của mình đấy. Những người trẻ tuổi có thể nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ hoặc họ hàng của mình. Trước khi đưa ra lời phản bác, bản mệnh hãy lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người đi trước, bởi dù sao thì mọi người cũng giàu kinh nghiệm hơn bạn đấy. Kiếp tài cho thấy tuổi ngọ nên chú ý trong cách nói năng, cư xử với đồng nghiệp. Dù bất mãn với ai, bạn cũng không nên dùng những lời quá thẳng thắn hoặc mạnh mẽ, cố tình khiến đối phương tổn thương, gây ảnh hưởng đến hòa khí. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi, Thương quan tác động, người tuổi mùi có thể vướng phải nhiều rắc rối bởi cái tính nóng này, thiếu kiềm chế của mình, vì bảo vệ ý kiến cá nhân, bạn có thể vô tình hoặc cố ý đắc tội với lãnh đạo, đẩy mình vào rắc rối. Ngày hôm nay, tốt nhất bạn nên dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe ý kiến của người khác. Có thể người ngoài sẽ nhận ra những điều chưa hợp lý trong suy nghĩ của bạn, bởi nhiều khi người ngoài cuộc tỉnh táo hơn bạn nghĩ nhiều. Thổ sinh kim, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Có thể được như vậy là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Thiên tài nâng đỡ, người tuổi thân làm ăn khá nhờ các công việc tay trái. Bên cạnh nguồn thu chính thì việc làm thêm cũng là một nguồn thu khá ổn định của bạn. Tiếp tục cố gắng, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu số tiền đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, một số người cũng có thể nhận được một khoản tiền lớn nhờ vào may mắn của mình. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn vẫn nên cố gắng làm ăn, tránh dựa dẫm vào những khoản tiền như thế này. Tài làm hàm nhai mới có thể giúp bạn có một cuộc sống ổn định. Kim khí vượng, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người lớn tuổi chú ý vận động vừa phải, trong khi đó thì người trẻ tuổi làm văn phòng chớ nên ngồi một chỗ quá lâu. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu Công việc của người tuổi dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự che chở của tam hội. Bản mệnh hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó. Cùng với đó, bạn cũng rất tự tin và không hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức cũng như sẵn sàng học hỏi những điều mới. May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Bạn có thể tiếp thu được nhiều điều có giá trị từ người ấy, giúp ích cho công việc sau này. Do đó, đừng ngại lên tiếng nhờ trợ giúp nếu gặp khó khăn, nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Tây Nam sẽ giúp bạn gặp hỷ thần và hướng Đông sẽ giúp bạn gặp được tài thần. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sử, Thân, Tuất. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thực thần ghé thăm, những người tuổi Tuất làm công việc tự do có cơ hội làm ăn tốt trong ngày hôm nay. Có thể sự đáng tin cậy của bạn đã gây ấn tượng tốt với mọi người, giúp khách hàng đến với bạn đông đảo và thường xuyên hơn. Với người làm công ăn lương thì thời điểm này, có thể bạn chưa nhận được một khoản tiền thưởng nào. Nhưng hãy cứ yên tâm đi, bởi chỉ cần bạn làm hết sức mình thì không thể có việc cấp trên không nhận ra được. Thổ sinh kim, người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Nếu biết cởi mở và chủ động hơn, bạn sẽ có một cái kết hạnh phúc giờ tốt trong ngày 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ dần, ngọ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Tương hại giáng họa khiến người tuổi hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối trong ngày hôm nay. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá giấu tay, khiến bạn vướng phải nhiều thị phi, song bạn chớ vội nóng nảy, mất bình tĩnh kẻo rơi vào bẫy của họ. Trong công việc, tâm tính dễ bị kích động khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm, Trước khi bắt tay vào một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý mình mà nên thử thảo luận với những người đáng tin trước. Kim sinh thủy, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho bạn. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy. Bạn cũng biết nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, sửu, mão,